bạn không Gì á Đồ ai đồ gì phong đồ hả cháu mà các bạn quay trở lại với channel của Phong Đồ TV Ê Timmy đồ nha Còn Phong là Phong đẹp trai nha Chứ phải là Phong đồ nha <laughs> Ok gì đâu ôi trời phong phong phong nói sự thật mà mấy mấy mấy bạn fan có thấy đúng không trời phong cận đẹp trai mà đúng không mấy bạn à ok mấy bạn ơi mấy bạn có nhìn thấy cái chữ đằng sau lưng mình không đó xin theo bạn đây chính là chữ trà sữa thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với đại chiến đào trà sữa anh em ơi nghe nó là lạ không nhưng mà cái này á giống như là một con map để chúng ta vào chúng ta đào trà sữa sau đó chúng ta sẽ bán trà sữa rồi, rồi lấy trà sữa mua vũ khí để tấn công chiến đấu với nhau thì mày hiểu không à không vẫn chưa hiểu vô đây uống trà sữa chứ gì được Tôi không không, không phải là uống trà sữa cái map này không phải là uống trà sữa mà cái map này á là chúng ta sẽ vào đây chúng ta đào trà sữa rồi chúng ta ờ, chế tạo thành vũ khí rồi chúng ta chiến đấu với nhau đó nói ngắn gọn là là là, là như vậy đó ok à, là tôi sẽ giết đúng rồi bà bà bà sẽ tấn công tôi còn tôi tôi cũng sẽ tấn công bà đó kiểu vậy nhưng mà bọn mình sẽ mua vũ khí bằng cách gọi là đào trà sữa đó đơn giản vậy thôi à, okay. ok thì à, không nói nhiều nữa thì trước khi vào video này mấy bạn đừng quên là để lại cho mình một like nè một share nè và nhớ nó subscribe đăng kiếm họ cho kênh youtube của mình để giúp cho mình mau mau đạt được một triệu subscribe anh em mình đã gần đạt được một triệu subscribe anh em nhớ đăng kiếm họ cho mình nha và đừng quên qua bên kênh của timmy nữa nha các bạn ok rồi không nhiều nữa bắt đầu thôi nào let's go rồi bấm nút bắt đầu nha ok 10 giây nó bắt đầu nè rồi Timmy tôi hỏi à trong lúc uh, gọi là chờ bắt đầu tôi hỏi Timmy Timmy có thích uống trà sữa không? Thích, tôi thích uống sữa tươi đường đen, cái gì ta sữa sữa tươi đường đen. Ờ giống giống y hệt tôi luôn á, tôi cũng thích uống trà sữa tươi chân trâu đường đen lắm luôn á. Ok, thì đây, à, Timmy có thấy một cái bức tường không? Thì bức tường này chính là bức tường gọi là chúng ta đào này ra nè ở chúng ta chỉ cần cầm cầm cái ly trà sữa này xem nè thấy không mình đang có một cái ly trà sữa này nè thấy không đây một cái ly trà sữa chúng ta sẽ lấy cái ly trà sữa chúng ta làm dụng cụ chúng ta đào mấy cái ờ, hóa đơn ra đây chúng ta sẽ đào hóa đơn nè thì những bạn nào mà đi uống trà sữa thì mấy bạn sẽ biết rằng là khi chúng ta vào trong tiệm trà sữa thì chúng ta mua trà sữa đúng không thì người ta sẽ đưa chúng ta một cái hóa đơn và chúng ta sẽ ra ngoài chúng ta ờ. nhận trà sữa đó chơi các bạn hãy vào đó các bạn đào trà sữa nha ở mình sẽ đào trà sữa nè đào thật là nhiều trà sữa luôn đào đào đào nè đó. cái cái cái vé này hả sau khi mà đào được xong rồi đó timmy chỉ cần kiếm một cái bàn chế tạo đây đằng sau có một cái bàn chế tạo nè bấm vào bàn chế tạo nè rồi bây giờ chế ly trà sữa đúng không ừ giờ phải chế thành cái hóa đơn trước bấm vào chế tạo nè rồi xong, mình đã mua được một ly trà sữa thường rồi nè. Đó. Ly trà sữa chúng ta từ cái ly không bây giờ nó nó nó nó đã có trà trà sữa bên trong nữa bạn. Ờ nhưng mà chỉ là trà sữa thường thôi. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi đào thêm, mình sẽ đào thêm nha. Đào nè, đó, đào thật là nhiều hóa đơn luôn. Ê, ê nói nghe là không ông ông chơi này quen là vậy ông nhường nhường tôi nha. Nhường gì mà nhường trời ơi, tôi gọi là sao ta? Tôi chơi trò này trò trò thi đấu với nhau là phải công bằng, không có chuyện nhường đúng không? Ai chơi nhường. À. Chơi này là phải công bằng ok đào nè đào nè ok bạn ơi mình đã đào được rất là nhiều luôn hả bạn ơi đó bây giờ mình sẽ ra ngoài mình chế tạo thêm nha hy vọng lần này chúng ta sẽ lên được trà sữa vip hơn nha bạn đó ok bấm vào bàn chế tạo nè sau mình sẽ gọi là chế nó thành gọi là những cái vé tính tiền đồ nè ok chế tạo thành những cái vé này và chúng ta sẽ nâng cấp từ ly trà sữa bình thường chúng ta sẽ nâng cấp nó lên thành ly trà sữa vip luôn đó lên ly ly trà sữa vip đây nè đó gì ly trà sữa thường vip phải nồi rồi mình đã nâng Ui tôi đã lên được trà sữa chuối rồi nè Ok lên thành trà sữa chuối luôn Ok rồi có trà sữa chuối rồi hả? Tôi chưa có lên lên trà sữa ấy luôn Tôi mới được trà sữa thường à À tôi lên được trà sữa chuối rồi nè Bây giờ tôi sẽ đào nhanh hơn Trời ơi ly, Cái ly trà sữa chuối này mạnh quá bạn ơi Chúng ta uống ly trà sữa rồi chúng ta sẽ đào nhanh hơn nè Ghê không ghê không Ồ vậy là mình sẽ nhanh nhanh chế được vũ khí Rồi mình qua mình đó mình tấn công Timmy mới được Ok rồi à, Đào nè à, hát gì mà hát từ nãy giờ tôi chơi bình thường mà không tin qua bên kênh tôi hỏi mấy bạn fan coi tôi chơi bình thường chứ tôi có hát đâu mấy mấy mấy tôi chưa mua lên nữa mà không có rồi vậy không hát rồi tại vì timmy đủ timmy đủ timmy chưa có mua được chứ còn tôi tôi tôi tôi đào nhanh tôi được rồi nè ờ đào thêm lần nữa nè ờ quá trời hóa đơn luôn quá trời hóa đơn nữa bạn ơi ờ ok ui hình như là mình cầm và cái ly trà sữa này mình chạy nhanh hơn sao bạn này xem nè ủa phải không hay là mình cầm cái ly trà, trà, trà sữa này mình chạy nhanh hơn đúng không mình thấy mình chạy nhanh hơn nè ok rồi bây giờ mình sẽ gọi là chế ra thành hóa đơn tiếp ở đây có ờ, nhiều hóa đơn mua mua mua đồ nè mình sẽ chế ra chế hóa đơn mua đồ nè ok rồi ui ui tôi lên được trà sữa dâu rồi nè đó trà sữa dâu rồi nha coi coi trà sữa mà mạnh nhất là trà sữa gì ta để mình xem coi Trà sữa ánh trăng hả? Ôi, trà sữa ánh trăng luôn nghe ghê quá vậy. Ok rồi, tôi được trà sữa dâu rồi đó. Bây giờ tôi sẽ đi đào tiếp đây. Mấy bạn mấy à, mấy mấy mấy mấy, mấy bạn fan nhớ bình luận cho mình biết rằng là mấy bạn fan thích uống trà sữa gì nhất nha. Riêng mình á thì mình thích uống trà sữa chân trâu đường đen nè, bởi vì nó rất là ngon luôn. Còn bạn fan thích uống cái trà sữa gì thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok rồi. không ờ, không, uống cái mà cấm uống không, uống là lên ký ông dạo này nặng quá ông sao rồi? Ôi ờ, trời ơi, tôi tôi tôi mập sẵn rồi cho nên tôi uống cũng đâu sao đâu. Trời ơi, miễn là đồ ngon thì uống thôi gì đâu. Ok, đào tiếp hết nè Dạ tôi sẽ đào tôi lên cho, cho tôi thành gọi là trà sữa vip nhất luôn ok One hour later Đào nè à, ok trời ơi mình đào được quá trời luôn anh em ơi mà hình như là mình đổi ra cái ly trà sữa này anh em mình chạy nhanh hơn sao mình thấy là tốc tốc độ của mình chạy dèo dèo dèo luôn thấy không dèo dèo dèo, dèo nhanh như flash luôn wow y như racing boy ok rồi mình sẽ à, chơi cho mình à, mấy cái vé tính tiền này để mình mua thêm trà sữa nha chơi thật nhiều vé tính tiền luôn chơi chơi chơi chơi chơi và mình chơi được nhiều quá bạn ơi ui trời ơi cái cái trà sữa mà dòng nó nó nó nó quá trời luôn nè không ơi ok mình đã chơi được bao nhiêu ta ui 45 cái vé tính tiền luôn rồi bây giờ mình sẽ lên thành trà sữa táo nè từ trà sữa dâu lên trà sữa táo rồi lên thành trà sữa băng luôn wow trà sữa băng nè ok rồi tiếp theo nữa là trà sữa cam trà sữa cam mạnh hơn không ta ok Ôi, hay vậy mà ông lên gì một lần bốn năm lần luôn à ui tôi được ly ly trà sữa cam này nè mà không biết cam cam có mạnh không ta để mình đào thử nha bạn mình sẽ cầm ly trà sữa cam mà đào thử nha bùm ui đào hết nguyên một khu này luôn bạn ơi ghê thiệt trời kỳ này team timmy đồ làm sao mà chiến thắng được mình được trời lụm lụm lụm lụm nè lụm nè à, tôi lên được trà sữa nhiễm độc rồi nè gì trà sữa nhiễm độc cái gì nghe nghe nghe lạ vậy ừ tôi tôi để ý từ nãy giờ có trà sữa nhiễm độc đâu có có em nói nghe nào không ơi ở trong này có cái à, cái súng corona luôn cái gì <laughs> có súng corona luôn hả thiệt á ok ok lại lại tới nơi tôi tôi tôi tôi xem thử ôi mình nghe tiếng timmy các bạn ơi hình như timmy đang đứng kế bên mình thì phải phải không ờ, mình thử ờ, coi ờ, trời ơi chơi ăn gan vậy tôi chưa có vũ khí nữa bà phải đợi tôi chế vũ khí chứ timmy này kỳ quá à ok tôi nó dùng súng corona để lây nhiễm cho không cần gì bây giờ tôi sẽ chế tôi cây súng điếp nhất để tôi giết bà luôn ok rồi chế nè để mình xem coi súng nào điếp nhất súng lava nè rồi cái súng này súng hắc tinh nè wow có nhiều loại súng xịn thế để mình xem cái súng nào mạnh nhất nè ơi có cây súng tình yêu nè nghe lại vậy còn này súng gì đây súng mini bạc vàng à nạp nạp nạp đạn đâu rồi nạp đạn đâu nè nạp đạn đâu nè tim mi đầu nè tim mi đầu tim mi đầu tim mi đầu chết đi trời trời mình mình bị nhiễm corona hả bạn ơi timmy timmy bắn mình mình bị nhiễm corona rồi chết là mình mình bị mất máu quá trời luôn ok tự timmy đâu timmy đâu timmy đâu timmy đâu timmy à rồi xong chết queo luôn trời sao timmy mạnh vậy Ôi, mấy bạn ơi mình đã quên mất từ nãy giờ mình quên mất mình chưa chế áo giáp đúng rồi đúng rồi mình cần phải có áo giáp quên quên quên hàng gì từ nãy giờ timmy nó mạnh quá mình bắn nó hoài nó không chết phải chế áo giáp mới được ở trong, ở trong này đâu có áo giáp đâu ờ xem coi trang bị nè cái này là gì đây cái này là hp ánh trăng hp lửa ôi cái này là những cái mà giúp chúng ta tăng thêm sức mạnh hả đợi để mình xem coi ừ trong đây nó không có giáp timmy ơi để mình thử coi um. à cái này để tăng máu nè còn cái này là để tăng tăng ờ, tăng hồi máu nè ồ hợp lý hợp lý còn gì khác đâu để mình xem coi à, bây giờ mình sẽ chế lên thành cái súng này luôn đi ôi trời mini rừng xanh nè wow mình chế được nhiều súng mạnh quá ta rồi mình sẽ chế thêm kiếm nữa nha mình sẽ chế cho mình cái kiếm titan lửa nè đó à, trong đây là tôi để ý nó có cái lưỡi hái của thần chết nữa nè timmy bà thử chế lưỡi hái à. thần chết thử coi à, lưỡi hái hả ờ tôi hả để tôi coi để tôi coi là lưỡi hái thần chết trong đây nó có à, nhiều vũ khí lắm nè có mấy cái kiếm giống y hệt như kiếm của gọi là minecraft luôn nè ồ oh, quá trời luôn ok ghê ghê ghê ghê rồi rồi thôi nha thôi nha để tôi đổi cái cây lưỡi thần thử coi được không ok ok tôi không làm gì bà đâu bà yên tâm bà bà cứ chế tạo đi tôi không làm gì bà đâu bà cứ yên tâm nha tôi không làm gì dạ. gì kỳ vậy gì kỳ vậy sao mà mình chết quá vậy không chấp nhận được không chấp nhận được ừ. tức quá bạn ơi tức quá mà trời ơi trời vậy là cây súng của mình nó là yếu hơn timmy trời ok mình phải chế cây súng mạnh hơn mới được à, để xem coi súng nào mạnh hơn coi súng nào mạnh hơn súng corona mà mạnh nhất ừ. Thì, okay. Hiện nãy là tôi giết ông được ba mạng rồi Tức là cây súng corona của tôi là mạnh nhất rồi còn gì nữa Trời tức quá mà không thể nào để thua Timmy được Bây giờ à, à ai à, à. Bây giờ chơi ai ai đạt được 10 điểm thì người đó thắng nha Chơi không Chơi luôn chơi Ok rồi tôi sẽ lấy uh, súng Vô à, Vô Vô nè Vô nè Vô nè Vô Vô Chết đi Chết đi Ai quên cái gì mà quên còn bốn con con định tận 6 mạng lận mà tôi bà bà mới ăn được có bốn mạng mà quên gì à, à, em không ai không quên nè quên nè quên nè quên nè quên nè quên nè quên nè quên quên nè quên nè chết đi chết đi trời ơi từ nãy giờ mới ăn được một mạng các bạn ơi trời ơi may quá chạy chạy chạy chạy mừng quá mừng quá chạy chạy chạy trời nãy giờ mới ăn được một mạng ok đào thêm nè tôi đang ở đây nè tôi đang ở đây nè tôi đang ở đây đây bạn ra đây đi ông đâu tôi nè tôi nè tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi nè tôi nè à, à, à, chết đi chết đi ui hết máu hết máu hồi hồi hồi máu hồi máu hồi máu hồi máu trời cái cây súng corona này nó mạnh các bạn ơi nó bắn vô người mình cái cái cái đầu của mình sưng to đùng luôn nè trời ơi là trời dạ đây dạ đây dạ đây đâu rồi đâu bên để tôi tí để tôi tí nãy bên này đúng không đúng bên này đúng không thấy rồi Ủa, không phải bên này không có chết nè chết nè chết nè nấp nè nấp nè nấp nè nấp ấy ấy ấy ấy chúng corona rồi chúng corona rồi ấy, ấy. chạy nè chạy, chạy nè ủa sao bắn nãy giờ không trúng chạy nè ấy, ấy, ấy, ấy, ấy, ấy. ăn máu đi cứ ăn máu đi không trốn được đâu không trốn được đâu timmy đồ này à, rồi mình đạt được ba mạng rồi timmy đạt được bốn mạng rồi trời ơi không biết ai sẽ là người giành chiến thắng đây ê timmy Thế bây giờ là chơi gọi là chơi đánh bằng kiếm không? Tôi không chơi bằng súng nữa. Chơi không? Chơi luôn, để tôi để tôi đổi kiếm từ từ nha. Ok, tôi chế kiếm đã. Mình sẽ chế uh, kiếm uh, lưỡi thần lưỡi hai tử thần gỗ nè. Đó, sẽ lên lưỡi hai tử thần mới khác nữa. Cài chế thêm mấy cái uh, vé mua đồ. Ờ ok, rồi tôi có lưỡi hái rồi nè. Bà có lưỡi hái gì rồi? Tôi lên được lưỡi hái rừng xanh này nè. Lưỡi hái mạnh nhất là lưỡi hái gì ta? lưỡi hái mình mạnh nhất là lưỡi hái ánh trăng Ok rồi tôi đi đào thêm Tôi phải đi đào thêm À đào thêm gì Hả tôi phải đào thêm gọi là à, Vé để tôi mua cây cây cây lưỡi hái mạnh hơn Đây tôi có lưỡi hái à, gọi là màu xanh này nè <laughs> Chết nè Ê tôi tính cho nó cây lưỡi hái ánh trăng luôn mà nó đối với mình vậy <laughs> Ôi Timmy này Timmy không chịu đánh chứ cái này là chơi là phải đánh nhau mà Ok rồi coi đào đồ này đào đồ nè làm thật nhiều đồ bạn ơi làm thật nhiều đồ luôn để chúng ta chế cho chúng ta cây lưỡi hái mạnh hơn nha đào nè kìa lụm lụm lụm lụm lụm lụm ê quay quay quay quay quay quay tem đi đầu tem đi đầu chơi bằng lưỡi hái nha không chơi bằng súng nha trang gian nha rồi ờ, chơi này nhà vô nhà vô nhà vô nhà vô con nhà vô thôi ờ, ông ăn cái gì mà ông đỏ đỏ đỏ trong người ông vậy bà ngon bà nhào vô trước đi bà ngon bà nhào vô trước đi dạ, vô dạ. tôi tôi sợ bà chắc bà nhào vô bà nhào vô chạy chạy chạy dạ, tại sao cái cây đó mạnh như dạ. vậy chém mình hai cái mình chết trời mạnh quá vậy từ từ mình phải chế cây mạnh hơn các bạn ơi không được không được Ê, tính làm gì tính làm gì vậy? tính qua đây giết tôi hả tính qua đây giết tôi hả tôi đang chế tạo đồ chơi xấu hả chơi xấu hả ok thôi tôi dùng lưỡi hái lưỡi hái ranh rainbow luôn cái lưỡi hái nó nhìn đẹp hơn các bạn xem nè đó cái lưỡi hái nó có màu của gọi là cầu vòng nè mạnh hơn nè ở tim đâu chết đi ôi oh my god trời ơi mạnh quá vậy cho tôi mới quẹt nhẹ cả queo luôn ghê vậy ôi trời ơi kỳ này là mình vô địch thế giới rồi <laughs> ha ha ha à, tao mạnh quá tao mạnh quá ông có hay bình tĩnh không tôi tôi chưa làm gì ông hết mà sao ông giết tôi rồi ủa ai biểu mà đứng kế bên tôi chi trò này đứng kế bên nhau là phải giết nhau chứ bà đòi? ngon lại gần đây tôi Đấy, chấp tôi bà luôn ôi trời trời trời trời trời trời teammate cũng mới mua teammate cũng cũng mới mua cái lưỡi hái luôn hả ghê vậy Ôi. Ờ. Ờ, cái mạnh nhất rồi là lưỡi hái mạnh nhất rồi nè. Rồi Timmy đâu, Timmy đâu, Timmy đâu, Timmy đâu, Timmy đâu, Timmy đâu, Timmy đâu, Timmy đâu, tim Timmy nè, chết đi, chết queo luôn. Tôi có thể nhìn xuyên tường mà. Ơi chạy chạy chạy, chạy mày ơi chạy chạy. À Timmy ơi tha tôi lần này Timmy ơi. <laughs> Ok rồi, mỗi mỗi mỗi đứa đạt được 7 điểm, hồi nhau. Ừ rồi giờ sao? Xin lỗi chưa? xin lỗi nhưng mà xin lỗi xin lỗi nhưng mà xin lỗi xin lỗi xin lỗi dạ, dạ. xin lỗi nè chết đi rồi 8 điểm rồi bạn ơi thêm hai điểm nữa thôi mình sẽ chiến thắng trời mình mạnh quá à à, à, à, trời ơi mình quá mạnh luôn trời rồi timmy đâu timmy đâu tôi sẽ chơi trò gọi là hải dụ hải dụ gì tôi sẽ hải chơi trò gì? hải dụ tôi sẽ không xuất hiện liền đâu tôi sẽ núp núp hiểu không à núp núp ha ok ok núp núp bà đâu bà đâu bà, bà... Ây... da trời ơi mấy bạn ơi cái trò này á là người nào nhanh tay hơn thì người đó sẽ sẽ, sẽ chiến thắng nha nếu mà mình chém càng nhanh tay thì mình sẽ càng nhanh nhanh chiến thắng hơn mình mà chậm cái là timmy chém mình liền mấy bạn hiểu không đó ờ, để coi lần này không đâu không đâu à! trời ơi timmy nó chín điểm mấy bạn ơi không không được không được không được không được không được không còn một điểm nó mới thắng mà ok đặt điểm bằng nhau rồi nha đặt điểm bằng nhau nha chạy chạy chạy chạy mấy bạn ơi Ồ, bây giờ dạ, bây giờ mới đúng là trận chiến sinh tử nè một là chiến thắng hai là thua nè thôi mình mình thấy timmy các bạn mình thấy timmy rồi mình thấy timmy rồi tôi nè tôi nè tôi đây tôi đây dạ, dạ, ờ, Ê, tôi chém con ngựa tôi chết rồi đến đây anh đừng lại gần tôi đừng lại gần tôi đừng lại gần tôi đừng lại gần tôi đừng lại gần tôi đừng lại gần tôi ủa ủa mình chém đại cũng chết timmy vậy cái vậy ô cái vậy chết cái bạn ơi ủa tính ra là mình chém đại luôn ai vậy chút timmy luôn bạn ơi <laughs> ok bạn ơi ủa mình không biết cái này là timmy timmy nó nó nước thiệt hay là nó hay là nó vô tình nước mà mà mình vô tình mà chạy ngang mình quét nhẹ cái thôi mình mình lỡ tay đó mình lỡ tay mình nhẹ cái không không nhưng mà nhưng mà tôi đạt 10 điểm trước bà tôi thắng rồi tôi thắng rồi <laughs> ok bạn ơi thì coi như là trận đấu trà sữa này mình đã chiến thắng được Timmy rồi thì mấy bạn thấy mình hay không trời ơi thôi Timmy khóc gì Timmy có gì đâu trời ơi nói chung là lâu lâu mình thua lần mà không có gì đâu nói chung là tại bà đù thôi có gì đâu <laughs> ok bạn ơi thì mình nghĩ rằng video này cũng đã dài rồi mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây ôi trời tim bị điên rồi nó cầm súng bắn các bạn ơi chết rồi chết rồi ok và mình nghĩ rằng là video này cũng đã dài rồi và tạm biệt các bạn nha mình phải kết thúc video tại đây đi trời ơi timmy nó lấy súng nó bắn um sùm các bạn ơi trời bye bye các bạn bye bye các bạn yêu anh em phải nói tạm biệt chạy chạy chạy chạy chạy chạy. da